Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu chân váy dùng để phối với áo bikini như thế này. Thì mẫu chân váy của mình được ờ, móc từ các cái mũi kép đơn và có trang trí các cái họa tiết dâu cho cái phần thân của váy nè. Phần thắt lưng thì mình có tạo dây buộc để cài điều chỉnh cho vừa với phần eo ha. Bên dưới thì có tạo bèo cho phần chân váy và cũng có xẻ tà cho chân váy nè. Đây, một cái mẫu chân váy đơn giản như thế này. Thì để móc cái phần chân váy này mình sử dụng sợi fingering. Và cái sợi này của mình nè, mình sẽ sử dụng hai sợi để chập lại ha. Các bạn có thể dùng lõi trong và cái sợi bên ngoài để mình móc hoặc là có thể dùng hai cuộn chập lại để móc cho cái phần uh, chân váy của mình được dày dặn hơn ha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 6 7 8 9 10 Sau khi đã móc được 170 mũi móc xích khi chập đôi lại thì mình sẽ được một cái độ rộng như thế này ta có thể luồn qua cái phần hông lên phần eo ha rộng hơn phần eo của mình từ 2 cho đến 4 cm nè thì từ đây tiếp tục móc lên hai mũi móc xích nữa sau đó đâm kim vào chân móc thứ 170 móc vào đó một mũi kép đơn chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng một mũi kép đơn các bạn sẽ móc tương tự cho đến cuối hàng ha cứ mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì mình sẽ có 170 mũi kép đơn cho 170 mũi móc xích sau khi móc được các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng nè thì mình sẽ được một cái sợi dây như thế này khi móc các cái mũi móc cuối cùng ở đây các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều từ đây mình sẽ nối hai cái đầu dây lại với nhau mình sẽ di chuyển kim cho đến đầu dây còn lại sau đó đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này đây là mũi kép đơn đầu tiên ha thì đây sẽ là cái chân móc của nó nè ta sẽ móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc cái vòng đầu tiên này móc lên hai xích thì mình sẽ tạo ra được cái vòng tròn đầu tiên rộng hơn phần eo từ 2 cho đến 4 cm ở phần dưới mình có xẻ tà nên phần thân mình sẽ tiến hành quay ngược đầu móc để móc ha để cho nó hợp với lại cái phần ờ, xẻ tà hơn thì đây là mũi đầu tiên mà mình móc nè là cái chân mà mình vừa móc mũi dời thì phía sau của cái mũi mà mình lên hai xích này nó sẽ là cái chân móc mũi dời ha ờ, thì khi quay ngược đầu móc lại các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân đó trước đây ta quay ngược đầu móc lại nè thì chân đầu tiên mình móc sẽ là cái chân móc của mũi dời á đây là chân móc của mũi dời ha thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc của cái mũi dời đó móc một mũi kép đơn vào đó trước sau đó mình di chuyển kim đến các chân móc còn lại nè đây sẽ là chân móc đầu tiên móc vào một mũi kép đơn được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi thì các chân còn lại móc tương tự mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc kép đơn thứ ba nè cho chân móc thứ ba nè tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng rồi nè thì ở cuối hàng nhiều bạn sẽ dễ nhầm mũi móc ha để ý cho mình cái mũi kép đơn đầu tiên nè đây là mũi kép đơn đầu tiên thì mũi này được móc vào chân móc của mũi dời ở cái hàng móc đầu tiên á thì khi cái chân mũi dời đó được móc vào thì cái chân mà ta móc mũi dời của cái hàng móc đó các bạn sẽ không móc vào đó nữa mà ta di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc thứ hai này mình sẽ móc một mũi dời luôn để kết thúc vòng thì mình sẽ không tạo cái khoảng trống ở đây ha đây móc luôn vào đây cho mình một mũi dời nè để kết thúc vòng thì khi kết thúc vòng như vậy ở đây mình sẽ không có bị hở cái mũi móc nào ra hết ha tiếp tục móc lên hai mũi móc xích ta hoàn tất được vòng móc thứ hai nè tiếp tục vòng móc thứ ba thì quay ngược đầu móc lại tương tự giống như cái vòng móc thứ hai thì vòng móc thứ ba chân đầu tiên cũng đâm kim vào cái chân của mũi dời kết thúc ở vòng thứ hai nè móc vào đó một mũi kép đơn sẽ là mũi kép đơn đầu tiên của vòng ha sau đó các chân kế tiếp mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn chân kế bên một mũi kép đơn nè móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau đó mình cứ tiếp tục quay ngược đầu móc và móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình được tầm khoảng chiều dài 2 phần 3 chân váy là được ở đây mình đã móc lên được 22 hàng móc Lúc này chiều dài của phần chân váy mình nó đã đạt được 2 phần 3 so với tổng chiều dài của chân váy. Thì còn 1 phần 3 nữa mình sẽ tạo cái phần xẻ tà ở bên dưới này ha. Đối với phần xẻ tà thì nó sẽ đơn giản hơn. Các cái hàng móc bên trên mình cứ quay ngược đầu móc cho mỗi hàng móc nè. Thì phần xẻ tà bên dưới nó cũng thích hợp với các cái đường móc quay ngược như thế này. Mình sẽ còn lại 1 phần 3 nữa để móc cái phần xẻ tà. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc xẻ tà bên dưới ha. Kết thúc vòng móc này, tiếp tục đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này, móc một mũi dời để kết thúc vòng. Tiếp tục lên hai xích. Hàng móc phần xẻ tà mình cũng quay ngược đầu móc ha, để nó tương thích với các cái hàng móc bên trên nè. Thì ta cũng quay ngược đầu móc lại và móc cái hàng móc đầu tiên của phần xẻ tà. cũng móc cho mình tương tự giống như các cái hàng móc bên trên nè thì ta cũng móc vào chân mũi dời này móc vào một mũi kép đơn các chân móc còn lại thì mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến cuối hàng ha sau khi đã móc được đến cuối hàng khác với các vòng móc bên trên mình kết thúc vòng thì ở đây các bạn sẽ không kết thúc vòng nữa mà ta tiến hành móc lên hai mũi xích để mình tạo cái kẽ hở ở đây nè thì các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi xích sau đó mình quay ngược đầu móc lại hàng móc thứ hai của phần xẻ tà móc vào chân đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng vậy ha cũng móc một mũi kép đơn đây như vậy là mình sẽ tạo được cái kẽ hở để mình sẽ tà ở đây nè móc tương tự cho các chân móc còn lại đến cuối hàng mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha sau đó móc thêm cho mình nhiều hàng móc và mỗi hàng móc mình cứ quay ngược đầu móc để móc nè ta sẽ lên hai xích và quay ngược đầu móc để móc móc thêm cho mình cho đến khi cái chiều dài của phần xẻ tà này được 1 phần 3 so với cái phần chân váy ha lúc này khi quay ngược đầu móc nè thì các cái đường móc của mình nó sẽ xen kẽ tương thích với nhau một hàng mặt trái và một hàng mặt phải nè mình sẽ móc tương tự cho đến cuối hàng và móc theo nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa ha sau khi đã lên được thêm nhiều hàng móc lúc này mình đã lên được 8 hàng móc rồi ha thì 8 hàng móc này nó sẽ tạo được một cái khoảng để mình sẽ tà cho chân váy nè và các hàng móc của mình khi quay ngược đầu móc cũng tương thích với các hàng móc bên trên ha đây là cái điểm mà mình nối ở các cái vòng bên trên nè nó sẽ không tạo cái khoảng trống cho các cái chân móc nào hết và chiều dài của toàn bộ chân váy từ phần eo cho đến cái hàng móc mình thêm cuối cùng ở đây nè nó đã bằng từ phần eo cho đến trên đầu gối một chút rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần bèo ha và trước khi đi vào móc cái phần bèo thì các bạn sẽ viền lại toàn bộ cho mình phần xẻ tà cũng như là cái phần lai của chân váy này trước thì cái cách viền như sau nè bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại ở cái phần lai trước các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó đâm kim vào chân móc đầu tiên chân móc đầu tiên mà mình móc sẽ là cái chân móc của cái mũi kép đơn cuối cùng ở đây nè đây là chân móc đầu tiên ha móc vào đây cho mình một mũi móc đơn được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi thì di chuyển kim đến chân móc kế bên là cái chân móc này nè ta sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc móc đơn thứ nhất tiếp tục mũi móc đơn thứ hai tương tự cho các chân móc kế tiếp ha di chuyển kim đến chân kế bên nè và cũng móc vào đó cho mình hai mũi móc đơn đây là chân kế bên nè móc vào hai mũi móc đơn như vậy là mình viền được cái phần xẻ tà ha các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến cái điểm này nè mỗi chân móc mình sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc sau khi đã viền được một phần của cái phần xẻ tà rồi đến cái điểm mà ta chia cái sẻ tà còn lại á thì ở đây mình sẽ có hai cái chân móc nè các bạn cũng móc cho mình vào hai chân này mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha đây chân này cũng móc một mũi móc đơn nè và chân móc kế bên cũng tương tự ha cũng móc một mũi móc đơn thì ta sẽ được hai mũi móc đơn cho điểm chính giữa của sẻ tà từ đây di chuyển kim đến các chân móc của cái phần tà còn lại bên này và mỗi chân mình cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc chân này hai mũi móc đơn nè một hai chân kế bên cũng tương tự ha hai mũi móc đơn móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau khi đã móc được đến cuối hàng cái phần xẻ tà còn lại rồi thì ở cuối hàng này các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân móc cuối cùng nè là chân móc của cái mũi kép đơn đầu tiên ở cái hàng phía dưới á móc vào đó một mũi móc đơn từ đây móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào cái chân ta vừa móc đó một mũi móc đơn nữa thì ở đây mình sẽ tạo được một cái góc vuông như thế này ha di chuyển kim đến các chân móc của cái phần lai ở cái phần chân váy nè mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì ta cũng viền được cái phần lai chân váy như thế này các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau khi đã viền được cái phần lai của chân váy đến cuối hàng thì ở cuối hàng cũng đâm kim cho mình vào chân móc mình móc mũi móc đơn đầu tiên ở phần xẻ tà nè móc vào đó một mũi móc đơn sau đó di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên đó và móc một mũi dời như vậy là mình đã viền được toàn bộ phần chân váy ha bây giờ mình sẽ tạo cái hàng móc bèo bên dưới các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở các cái chân móc của hàng móc này mỗi chân móc ta sẽ móc vào hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc đây là chân đầu tiên móc hai mũi kép đơn nè kép đơn thứ nhất tiếp tục kép đơn thứ hai chân bên cạnh cũng tương tự ha móc hai mũi kép đơn vào chân móc bên cạnh móc vào đây hai mũi kép đơn chân kế tiếp cũng tương tự móc hai mũi kép đơn vào chân móc này như vậy là số mũi móc của mình sẽ được nhân đôi lên ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng cho đến cái phần lai đầu tiên bên này ha tức là mỗi chân móc mình sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc nè để mình tạo cái phần bè sau khi đã móc được đến cuối hàng mỗi chân ta móc hai mũi kép đơn thì lúc này cái phần ờ, lai của mình nó đã có cái độ bèo rồi thì tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc thứ hai sẽ làm tương tự giống như cái hàng móc đầu tiên tức là mỗi chân mình cũng móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc để mình nhân đôi tiếp cái số mũi móc ở cái hàng móc đầu tiên này ha thì chân đầu tiên móc hai mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc hai mũi kép đơn nè đây mình cũng nhân đôi được cái số mũi móc của cái hàng móc đầu tiên ở phần lai ha móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng mỗi chân ta cứ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc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 và sợi dây móc xích này các bạn sẽ móc cho mình có cái chiều dài vừa đủ để mình cột vào phần eo điều chỉnh ha sau đó luồn sợi dây này vào các cái chân móc của hàng móc đầu tiên ở phần eo nè ta sẽ luồn xen kẽ như thế này sau đó mình cài điều chỉnh ở chính giữa ha và phần xẻ tà của mình khi mặc vào thì nó sẽ như hình bên cạnh này nha như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu chân váy để mình phối với áo bikini như thế này clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái áo bikini ha chúc các bạn thành công